Ưu điểm của em là sống có tình, sống phải biết ơn, sống là phải có mục đích Ngoài ra đôi khi nóng tính Không thích bạn trai nóng tính quá Bạn còn làm gì nữa không? Dạ vâng, em còn kỳ game ạ Em chơi game đến nỗi mà bây giờ em làm ban quản trị của cái web game Trời ơi, trời ơi Mời bạn trai Mời bạn gái Rồi, bây giờ giới thiệu về mình nha Rồi, ờ, Chào dạ vâng, em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và bạn nữ bên kia bức màn Và chào toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong trường cao ngày hôm nay Em xin tự giới thiệu, em tên là Tâm, năm nay 26 tuổi Hiện tại đang sống và làm việc tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh Làm nghề gì? Dạ vâng, em hiện tại là nhân viên kinh doanh cho một công ty cơ điện Ngoài ra em có một uh, tiệm internet tại nhà à. Cái gì tại nhà? Internet À, tiệm internet tại nhà Rồi, mời bạn gái Um, em tên là Lê Trần Phi Phụng, em năm nay em 25 tuổi Em làm là nhân viên quản lý đơn hàng Nhưng mà mới đầu thì em làm bên nhân viên quản lý đơn hàng thôi Sau đó là cái chị giám đốc chị thấy em giỏi vi tính quá Cái chị nói là thôi em làm luôn thiết kế đi Nhưng bây giờ em là sẽ làm thiết kế cái mặt hàng kệ tủ mà lắp ghép Kim luôn là quản lý đơn hàng Quê em ở đâu? Dạ em ở Đồng Nai chị Đồng Nai hiện nay mình đang làm việc ở đâu? Dạ hiện nay em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh Rồi ok Tiệm nét của bạn thì à, bạn à, quản lý luôn à? Dạ vâng ạ ngoài mé nữa là chơi game là tất cả cái máy móc là sửa chữa là em đều làm được hết làm được hết luôn dạ vâng ạ bạn có chơi game được không dạ có ạ hồi đó chơi giỏi không dạ giỏi dạ giỏi có là game thủ không có trời ơi dữ bạn ha. hỏi bên kia còn có chơi game không bạn ơi bạn có chơi game không bạn ơi có bên đây giỏi vi tính mà thế nào em ngồi trên máy là có chơi à em chơi game ờ, cũng phải 8 năm rồi chơi đến nỗi mà bây giờ em làm ban quản trị của cái web game trời ơi trời <laughs> bây giờ là hiện giờ là cũng còn đang chơi hả dạ đúng rồi rồi ờ, ngoài cái ờ, địa vụ chơi game ra là điểm mạnh điểm yếu của mình còn cái gì nữa không em thì rất là giỏi vi tính từ vi tính văn phòng đến có thể là em có thể là clip uh, ờ, âm thanh uh, video rồi em có thể làm sub ví dụ phụ đề một số phim hay cái gì đó thì em có vẫn có thể làm sub được hoặc là karaoke gì đó thì em cũng có thể làm cho nó chạy chữ như vậy được oh, cái hay. đó thì chủ yếu là em tự học kiểu như là em thích thì em học thôi bạn gái hơi giỏi á còn bạn trai trong thời mét ra ngoài cái chuyện thu ờ, tiền mét ra rồi sửa chữa máy rồi bạn còn làm gì nữa không dạ vâng em còn kỳ game ạ à. hả cày game kỳ game là sao dạ vâng để cho nó máy nó chạy không anh rồi còn tiệm nét còn có mua bán gì không dạ mua bán thì à, đa số là bán nước ngọt với mì gói ai bán dạ em bán nước ngọt bạn à, khui thì dễ rồi mì gói nấu ai nấu em nấu giỏi quá ha vừa kinh doanh vừa tôm bán luôn mà kiếm thêm nữa thôi mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi bạn dạ vâng ưu điểm của em là sống có tình sống phải biết ơn sống là phải có mục đích và nói về tính cách của em là em vui vẻ hòa đồng đặc biệt em rất là uy tín với người khác ừ. nói về nhược điểm thì em hay lười ngoài ra đôi khi có một lúc nào có nóng tính anh nghĩ không lười đâu nếu mà người đi nấu bì tôm mà bán luôn là không lười đâu thôi bây giờ hai game thủ mình giao lưu với nhau đi à, chắc là có mấy bạn có nhiều điểm chung để nói chuyện với nhau lắm mình tự tìm hiểu nhau đi hai bạn hỏi đi em nhược điểm cái em gái chủ động đi em điểm em là gì em ơi à, em có ưu điểm hả là rất là hòa đồng vui vẻ à, nói cũng hơi nhiều một chút nhưng mà đôi khi nói nhiều nói nhanh quá thì thành nói dại nhược điểm của em là rất là nhiều đường thí dụ một con đường lúc đi nó khác về nó khác lúc sáng khác mà lúc tối cũng khác nữa không sao em ơi, có anh rồi, anh chỉ đường cho em Với lại em thức hơi khuya Tại vì em cũng chơi game nhiều Vậy em ờ, cảm nhận về anh ờ, bên này như thế nào? Ờ... Cảm nhận của em như thế nào bên này? Rất là vui vẻ, ờ, hòa đồng Anh ờ, cũng lanh lại lắm á Dạ Bây giờ thôi mình trao đổi chút xíu về chuyện tình yêu đi Bạn à, gái bên kia bạn đã trải qua mấy mối tình rồi coi như là hai đi tại vì có một là... có một mối tình là quen nhau chắc được mấy ngày thôi bỏ qua đó. mấy ngày hả ừ. Ờ, còn yêu đầu thì em quen hồi năm nhất đại học thì quen nhau được 6 tháng thì thấy ờ, không được nữa thì chia tay thôi nói chung là cũng chưa có cái gì sâu chưa đậm có gì ha. sâu đậm dạ. lắm à... bạn ờ. trai dạ vâng em trải qua hai mối tình cứ một mối tình là khoảng hơn năm do chia tay là không hợp về tính cách ừ. dạ. mối tình thứ hai mấy năm mối tình thứ hai cũng một năm anh cũng một năm luôn dạ vâng ạ cũng không hợp về tính cách trời ơi sao cái nào cũng không hợp tính cách vậy tính cách của em sao mà không hợp hoài vậy dạ tại vì ờ, ngày nói về ờ, lúc đấy là quen khoảng 18 tới mươi, còn ừ. mình còn tuổi trẻ mình còn nông một với lại mình quen cũng nhỏ hơn nữa ừ. chắc em, em lo chơi game không cái gì <laughs> dạ đúng rồi chị ơi lo Đó, chơi game chưa biết ngay mà dạ còn ham chơi không dạ hết rồi hết rồi ha dạ rồi coi như tình trường là hai người cũng chưa có nhiều kinh nghiệm gì hết bây giờ mình muốn tìm một người bạn trai mình trong tương lai mình là tìm để mình tiến tới hôn nhân là người như thế nào em thì rất là dễ tính em cũng không có cái một cái hình mẫu lý tưởng cụ thể nào hết nói chung là chỉ cần chín chắn một chút xíu đừng có nhoi quá thì tính em nó cũng hơi nhoi à, đừng có gia trưởng được rồi vậy thôi đó hả dạ đơn giản vậy dạ. có cái gì em không thích ở người bạn trai không em hả không thích bạn trai nóng tính quá à, với lại à, đừng hút thuốc thí dụ lâu lâu tụ tập bạn bè nhậu nhiệt thì ok không sao hết Em ơi em cảm thấy em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm cái yêu cầu của bạn gái Dạ vâng em đáp ứng ờ, phần 99% về 99% về Ghê vậy <laughs> Tự tin á Tự tin vậy Còn em yêu cầu em thế nào Em thì ờ, muốn bạn nữ là thứ nhất là phải biết nấu ăn Thứ hai là phải cao trên 155 còn ờ, về cái ngoại hình ấy, là em muốn cái khuôn mặt phải có cái nụ cười tươi hoặc là nếu mà ngoài ra nó có thêm những cái điểm như là lũ đồng tiền hay là tăng khển giống giống chị cát tường thì được rồi chị đâu có răng khển không nhưng mà chị có lún gì ơi có điều gì em không thích ở người bạn gái không dạ vâng nếu mà em không thích người nói nói nhiều em thấy em nói nhiều lắm nói nhiều lắm mà bớt là được không em ơi dạ được vậy em thấy em hợp với anh nhiều phần trăm khoảng 90 phần trăm Trời đất ơi sao hai người đương số cao dữ vậy Em hình dung bạn trai bên này là như thế nào Nãy giờ trong đầu óc em em nghe nói chuyện em tưởng tượng nghe giọng nói Em hình dung ảnh như thế nào vẻ hơi nhỏ con một chút hơi nhỏ, nhỏ lắm anh này có chút xíu à rồi sao nữa cũng hơi trẻ nói chung là khuôn mặt ý là trẻ hơn tuổi à. em nghĩ là vậy mặt trẻ hơn tuổi hơn em em nghĩ vậy này chắc già hơn tuổi quá thôi trời chứ uh, chút xíu em gặp em sẽ biết liền vậy thôi phải không, không nhỏ con ha chào chị Hả? nhỏ con quá ha bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được nếu mà nhanh thì khoảng một năm chậm khoảng 2 năm tại vì em muốn cho cái sự nghiệp nó ổn định ổn định ra bây giờ chưa ổn nữa hả dạ thấy giờ vâng. ổn rồi mà em muốn ổn hơn nữa ổn hơn nữa thì nét đó là em thuê hay là của em là của em anh nhà của em luôn dạ, nhà của em luôn ồ giữ hả nhà ở với ai ở riêng hết rồi ạ ở riêng hết dạ vâng nhà ở mình dạ vâng nhưng mà trong khuôn đất là ở chung với ba mẹ anh chị em ừ. một, một mảnh đất là chia bốn chia bốn dạ vâng sổ riêng hay sổ chung sổ chung chừng nào tách sổ <laughs> chắc hơi khó à, giờ khai thật đi mình còn cái điểm xấu nào nãy giờ mình chưa nói không chắc hết rồi chị ơi chỉ có lười là nhiều đó lười lười hả dạ hay ngủ nướng đó lâu sáng lâu... mấy giờ tiệm net mới mở cửa dạ sáu rưỡi sáu rưỡi mà ngủ nướng gì không em mở rồi xong anh đi ngủ tiếp ạ mà tao vô tao chơi rồi tao ai tính tiền ai bán mì thuê, thuê người coi à có thuê người coi nữa hả vâng ạ. nhưng mà nói thiệt bây giờ tương lai mình có định phát triển thêm cái gì để ổn định cái kinh em, tế của mình tiêu của em á là năm sau em sẽ phát triển thêm một tiệm nữa ừ, cũng vẫn là trên cái con đường game đó dạ, mình vâng mở rộng ra thêm thôi dạ, đúng vâng. không rồi như vậy cũng hay À, nhất nghệ tinh nhất thân vinh ha đúng rồi. rồi chúc bạn sẽ thành công rồi vài năm nữa là thêm vài vài vài cái cái tiệm nữa dạ vâng nãy giờ chị khai thác thì là cũng giúp em đó để em nhận xét ha em Đừng nghe và cảm gái sao nha ô chào em gái game thủ ha quá dữ luôn nãy giờ anh nghe em nói là em là người phụ nữ hiện đại rất là thông minh đó em có tính hay ghen không dạ không ạ không ghen dạ nếu phải về làm dâu tiệm nét thì em thấy như sao không thành vấn đề không thành vấn đề luôn à. em nghĩ khoảng nếu anh này anh đồng ý thì khoảng bao lâu mình đám cưới em nghĩ là chắc cũng khoảng 2 năm tại vì em cũng là muốn về độc lập kinh tế thì em không muốn phụ thuộc thuộc về chồng nhiều em có thích sự lãng mạn không à dạ có ạ à. có được rồi cặp này là thấy xứng đôi em gái bên kia rất là dễ thương đấy hôm nay mình đi với ai không em dạ em đi với mẹ dì với bạn à có mẹ có dì nữa hả dạ chào cô đây là mà đây là mẹ còn đây là gì à, phụng ơi theo gì à, <laughs> thế thì à, cậu này rất là nói chung là từ cái tính cách và những nói gì gì thấy giống y con à, <laughs> chơi game rồi ngủ nướng rồi nằm biết gì thấy cũng giống đó <laughs> cho nên là dì mong con cũng à, cứ hẹn hò đi ha à, còn về riêng à, cậu á thì à, dì mong là phụng nó có một cái rất là người lạ đụng vô thì phụng không thích nhà mà em út mà đụng vô nó cũng la nữa đó <laughs> không nhiều khi em út đụng vô la chứ trai đụng không có la chị à cũng nghĩ là vậy <laughs> báo trước bấm nút là phải nắm tay phải ôm hôn nhau đó thôi người nhà của em trai đâu dạ vâng em đi với trường phòng và những người bạn ạ em chào anh quyền linh chào chị cát tường chào tất cả quý vị khán giả à, chào bạn phụng nãy giờ thì thấy hai bạn trao đổi là mình thấy hai bạn rất là hợp rồi thì hai bạn về đi là có kế hoạch sẵn á là mỗi một người một cái tiệm nét rồi mình cứ vậy vào mình đấu game với nhau là mình thấy rất là ok <laughs> và hy vọng là hai bạn cứ cho nhau cơ hội rồi nghiêm túc mà tìm hiểu nhé rồi cảm ơn các bạn mình kéo màn lên đi em sẽ chủ động nha dạ nào bây giờ em qua em nắm thử luôn đi dạ. chào em chào anh hai gương mặt này giống nhau ghê nha giống như là có số phu thê vậy đó à quên lại <laughs> quên rồi Dạ, tặng món quà tặng nhau Nhìn thẳng vào mắt nhau nói chuyện nha Em ờ, thấy anh sao? Không nhỏ như tưởng tượng Em thích, ờ, thích ăn vặt không? Có, em ăn vặt rất là nhiều Em bình thường là em ngủ bất chấp mà ăn cũng bất chấp luôn Dạ, vậy là chùm của anh đó, anh là chuyên gia ăn vặt từ ờ, Sài Gòn về dưới Biên Hòa, Bình Dương Anh đều biết tất cả quán Nhìn tướng anh là biết rồi, đâu cần giới thiệu <laughs> em sẽ thiết kế buổi hẹn hò đầu tiên thế nào em trai thì à, nếu mà cơ hội gần nhất á, thì à, mình có thể hẹn nhau vào cuối tuần mình có hai cái xem phim á mình đi xem phim <laughs> không bỏ cái gì đó trời ơi mình tổ chức đi tổ chức cái gì đặc biệt ấn tượng một chút lãng đi. mạn mà cô rất rất lãng mạn đó nếu mà em muốn lãng mạn thì chắc phải đi xa ngoài thành phố không phải là biển em... hoặc là lên à, xa tí nữa là lên đà lạt đi bằng gì xe máy rồi làm cổ ngồi đằng sau rồi à, đụng nhau cổ nổi da gà rồi sao <laughs> à, mặc mặc áo dày dày chút là được yeah. Dạ. rồi suy nghĩ thật kỹ mỗi người nói một câu gì đó thật trong lòng mình đang nghĩ gì một câu tỏ tình một câu bày tỏ cảm xúc để chúng ta quyết định có hẹn hò với nhau hay không mời bạn trai anh thấy là mình tới đây là cũng còn là một cái duyên rồi hãy nên trao nhau một cơ hội để mình à, có thể tìm hiểu nhau có thể mình tiến xa hơn tiến xa hơn nữa có thể về chung một nhà gật gật cứ chờ sau 3 tiếng đếm sẽ biết kết quả rồi nãy giờ mình nói chuyện chơi vui nha Bây giờ là kết quả Chúng ta hãy nhắm mắt lại Chiêm nghiệm những gì đã trôi qua nãy giờ Xem đối phương có phải là một nửa mảnh ghép của cuộc đời mình hay không Suy nghĩ cho kỹ Cảm giác là tim mình rung động Thì bấm nút Không rung động thì không bấm một hai ba hết thời gian rất nhanh chúc mừng rất là quyết liệt em trai bên đây rất là quyết liệt nắm tay nhau đi hai bạn bây giờ thì không còn ngại ngùng gì nữa con xin gì với bác cho con không được hung em một cái bắt đầu thủ tục ổn mà đúng không em dạ ổn ổn không ổn rất là dễ thương một cặp đôi mà chúng tôi hy vọng rằng là sẽ sớm báo tin vui cho chúng tôi đây hey bé xem phim giống nãy bạn nói đây hệ thống cùm đạp cinebox 212 đi rắn đang chờ đón các bạn gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược relax và đây là món quà dành cho hai bạn một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng à, tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh áp dụng cho tất cả các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân rồi Nào, mong hai bạn đưa bạn gái đi đi bạn đi xem phim nha sớm báo tin vui cho chúng tôi nha